Tuổi trẻ của mẹ đã dành chọn cho hạnh phúc của con Nhưng mẹ ơi, hạnh phúc lớn nhất của con là nụ cười và sức khỏe của mẹ Hãy sống thật khỏe mạnh mẹ nhé Và đây là lời mà con gái muốn gửi đến mẹ Mẹ ơi Hãy để thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng Sâm Trong Quan Chan Korean Red Ginseng làm món quà hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bạn.